Hạ giá, cần bán nhanh căn hộ dịch vụ 20 phòng, đường Trần Xuân Soạn, hẻm 793 khu Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, đường rộng 6 m. Giá chỉ còn 14 tỷ 100 triệu, diện tích ngang 4 m, dài 30 m, công nhận trên sổ 115 m vuông. Xây dựng một trệt, một lửng, hai lầu và mái che thang. Hiện đang cho thuê khoáng là 55 triệu mỗi tháng, hợp đồng dài hạn. Vị trí nhà thuộc khu Kiều Đàm, cạnh nhiều chung cư lớn như Sunrise City View, Hoàng Anh Gia Lai, Florida, khu đô thị Him Lam, chỉ cách Lotte Mart khoảng 3 phút di chuyển. Gần các trường đại học lớn như Tôn Đức Thắng, Marketing, Nguyễn Tất Thành, Remit, di chuyển sang trung tâm quận 1 chỉ vài phút. Đường rộng thông thoáng, xe hơi vào tận nơi, pháp lý sổ hồng hoàng công đầy đủ. Tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì. Giá bán 14 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng cho khách thiện chí. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.